À, ờ, chào mừng anh em quay trở lại với kênh kèo bóng cao tiếng nha Thì mình mới vừa nhận định cho anh em xong trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan này Thì mình sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một trận đấu Vẫn ở AFF Cup Đó là trận đấu giữa ờ, Campuchia và Brunei Thì hiện tại Campuchia đang đứng ở ờ, vị trí thứ ba bảng xếp hạng này Với một thắng một hòa sau hai trận Còn Brunei thì toàn thua ba trận riêng mình thấy thì ờ, hiện tại Campuchia vẫn còn cơ hội để bước tiếp vào vòng trong anh em nếu mà họ thắng đậm được uh, Brunei và bắt buộc là phải thắng Thái Lan uh, nhưng trước tiên họ phải thắng Brunei với tỷ số uh, thật là đậm thì mới còn giữ được cơ hội để đi tiếp nha anh em còn về uh, lịch sử đối đầu ấy thì ba uh, lần gặp nhau gần nhất thì Campuchia thắng 2 và thua 1 nhưng cái lần gặp gần nhất uh, của hai đội thì đã từ năm 2016 rồi Ờ, về Campuchia thì uh, sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng A thì uh, Campuchia thì uh, kiếm được 3 điểm thì mình thấy khởi đầu rất là ấn tượng anh em thì họ đã có chiến thắng 3-2 trước uh, Philippines này và tới lượt trận thứ hai á thì uh, họ chơi cũng rất tốt rồi và chỉ ra thua Indo với cách biệt một bàn thôi chỉ nhận thất bại 1-2 thôi trên sân nhà của Indo nữa thì ờ, mình cần phải thừa nhận cái sự ờ, tiến bộ của bóng đá Campuchia thì sau những gì mà họ đã thể hiện ở giải đấu năm nay à <coughs> còn về ờ, nay thì mình thấy vẫn vậy anh em không có sự tiến triển nào ở đây hết năm nào giống như năm nào không có gì để bàn về cái đội tuyển này cả à, và kèo chấp hiện tại thì Campuchia đang chấp nay là 3.75 còn về mức tài xỉu là 4.5 à, về cái mức chấp này á, thì à, rất là khó đoán nên mình à, nghĩ trận đấu này thì nó sẽ có nhiều bàn thắng nên à, tốt nhất là chúng ta nên chơi à, kèo gung tỷ số giữa chặn nha thì cứ đợi vào chặn tầm 5 đến 10 phút rồi mình vào đánh gung thì cái tỷ thắng kèo nó sẽ cao hơn nha mà anh em muốn chơi kèo gung ấy thì phải có trang riêng để tự đánh nha còn những anh em nào mà chưa có trang chơi á, thì cứ liên hệ cho fanpage facebook hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng ờ, rồi mình ờ, sẽ trực tiếp ờ, hướng dẫn cho anh em cách lấy trang để chơi và sẽ thêm anh em vào nhóm nha thì có trang rồi, rồi vào nhóm xong thì anh em cứ đợi mình lên kèo rồi theo thôi sẽ có những mã kèo chuẩn hơn cũng như là các mã kèo gốc này kèo thẻ và đặc biệt là kèo gung giữa trận đấu cho anh em chơi à, còn hiện tại thì mình dự trận đấu này sẽ về cái mã tài có từ 5 bàn thắng trở lên nha nếu anh em trục máu thì anh em cứ vào à, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em xem xong thì hãy đợi lại cho mình một like một bình luận và một lượt đăng ký để theo dõi kênh nha cảm ơn anh em you.